Đừng than trách số phận bất công, cuộc đời tốt hay không là do chính bạn. Có người thường xuyên than vãn số phận của mình sao thật bất công, nhưng không bao giờ xem lại chính mình. Vận mệnh có tốt hay không hãy xem ở đức hạnh. Làm việc thiện tu sửa tâm tính, cải thiện bản thân, có thể đạt được phúc báo và trí tuệ. Trái lại, nếu lúc nào cũng hướng ra bên ngoài tìm kiếm, nhất định rồi sẽ bị lạc lối. Số phận một người có tốt hay không chỉ cần xem năm điều sau sẽ rõ. 1. Con mắt, thường xuyên nghe người ta phàn nàn, nào là hôn nhân gia đình không hạnh phúc, nào là công việc không thuận lợi, lúc nào cũng nhìn vào khuyết điểm của người khác, cảm thấy dường như không thể hòa hợp được với ai, lại không bao giờ chịu nghĩ lại xem bản thân mình có sai gì không. Có câu nói như thế này, cuộc sống lúc nào cũng tươi đẹp, còn xấu xí chủ yếu là do con mắt của bạn. Con mắt có thể cho phép chúng ta nhìn thấy hết thảy sự tình nơi thế gian, giống như khi mùa xuân đến, Chúng ta có thể thấy thực vật đâm chồi nảy lộc, tươi xanh mơn mởn, những động vật cũng bắt đầu tỉnh giấc. Cọng cỏ non nhô mình khỏi lớp bùn còn động lại chút sương sớm ẩm ướt, sông núi đất trời cũng như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông, khoác lên mình một màu xanh tươi mát. Vậy cũng nói, nếu như có thể nhìn thấy những điểm tốt và sự cố gắng của người khác, ngắm nhìn cảnh đẹp khắp thế gian, trong nội tâm sẽ tràn ngập lòng biết ơn sâu sắc, cuộc sống cũng trở nên ngày càng hạnh phúc hơn. 2. Miệng Có một câu nói rất hay, một câu nói ấm áp, tự như là trải nước hoa lên người khác, chính mình cũng lưu lại một chút hương. Chúng ta nếu như không nói những lời bất hảo về người khác, luôn suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, vậy thì miệng sẽ nở hoa sen, mọi người đều tràn ngập niềm vui sướng trong tâm. Trái lại thì chính là họa từ miệng mà ra, nếu như lúc nào cũng nói những lời không tốt, toàn nói lời bịa đặt, thậm chí là nguyền rủa người khác, vậy thì phúc báo sẽ mất hết rất nhanh. Cho nên luôn giữ tâm từ bi, không nói những lời đúng sai về người khác, nói lời thiện lương để tăng thêm thiện duyên cho mình. ba Lỗ tai Chúng ta đều biết nghe là một phần rất quan trọng để con người kết nối với nhau. Một người biết lắng nghe sẽ không gặp phải chướng ngại khi giao tiếp với người khác. Một người biết lắng nghe thì cũng sẽ tin tưởng vào người khác, tin vào sự thuần chân tồn tại trong mỗi người, Lúc lắng nghe cần chú ý tới ánh mắt, làm cho người khác cảm thấy được tôn trọng, đặt mình vào địa vị của người khác mà lắng nghe, có biểu hiện tích cực, có thể làm cho người đối diện cảm thấy được động viên và thấu hiểu. Chúng ta phải dưỡng thành một thói quen biết lắng nghe, lắng nghe thế gian, lắng nghe người khác và lắng nghe chính bản thân mình. 4. Tay chân thường thấy ghi trên những tờ thông báo tuyển dụng là cần tuyển người siêng năng, chủ động, tích cực, cẩn thận, có trách nhiệm, chịu khó, chân thật, thành khẩn. Khi làm việc thì phải chịu khó, bởi vì có câu cần cù bù thông minh. Nhiều khi chúng ta hay than mệt mỏi, nhưng những người thành công họ còn vất vả hơn chúng ta gấp trăm nghìn lần. 5. Độ lượng Vinh hoa phú quý ở đời không phải cứ tranh giành mà được, đó là do tích đức, làm việc thiện mà được phúc báo. Người xưa nói, bụng tể tướng có thể chèo thuyền, Chính là vì tể tướng có lòng bao dung lớn nên mới làm nên sự nghiệp, làm được những việc lớn lao. Có một bộ câu đối về Phật Di Lặc, bụng lớn có thể chứa được những điều mà thiên hạ không thể chứa, miệng nở nụ cười với những điều mà người đời không thể cười được. Tục ngữ nói, sống chết có số, giàu có tại trời, còn có một câu là mệnh do ta làm, phúc do tâm tạo. Kỳ thực hai câu đó cũng không có mâu thuẫn với nhau. Số phận là căn cứ vào phúc đức của một người mà sắp đặt, được mất tốt xấu đều có nhân quả. Nếu như có thể tỉnh ngộ, bỏ công phu ra tu sửa đức hạnh của bản thân, thì có thể giảm bớt nghiệp lực, tăng trưởng phúc báo và trí tuệ, thậm chí có thể cải biến được cả vận mệnh. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Việt theo.